Kim Jong-un, Bắc Hàn chìm trong khủng hoảng nghiêm trọng sau thất bại trong dịch Covid. Kim Jong-un đã chỉ trích các quan chức hàng đầu về những sai sót dẫn đến cuộc khủng hoảng lớn không rõ liên quan đến Covid-19, truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin. Đây là dấu hiệu hiếm hoi cho thấy mức độ trầm trọng của đại dịch ở Bắc Hàn. Quốc gia trước đây khẳng định rằng không có ca nhiễm Covid nào, một tuyên bố mà các chuyên gia hoài nghi quốc gia này đã đóng cửa biên giới của mình để ngăn virus. Nhưng cùng với các lệnh trừng phạt quốc tế, cả thảy đã khiến tình trạng thiếu lương thực và nền kinh tế của đất nước ngày càng tồi tệ. Ông Kim trước đó thừa nhận tình trạng lương thực căng thẳng và yêu cầu người dân chuẩn bị cho hậu quả tồi tệ nhất từ trước đến nay, viện dẫn sự so sánh với nạn đói chết người vào những năm 1990 của đất nước Trước đó trong tuần này, đài truyền hình quốc gia đã phát sóng một bình luận hiếm hoi của một người dân nói về vẻ ngoài tiều tụy của ông Kim khi trong ông có vẻ như sụt cân. Ông Kim Jong Un nói gì? Trong phát biểu mà Hạ thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa tin, trong cuộc họp được triệu tập đặc biệt với các lãnh đạo đảng, ông Kim cáo buộc các quan chức cấp cao về sự tắc trách. Kết quả là họ đã gây ra một vụ việc cốt yếu tạo nên một cuộc khủng hoảng lớn trong vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân cũng như kéo theo những hệ quả nghiêm trọng. Bản tin sau đó nói thêm rằng một số thành viên của đảng đã bị triệu tập bao gồm một thành viên từ Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 5 thành viên, tính cả ông Kim. Tuy nhiên, tin tức không cho biết thêm chi tiết về vụ việc cũng như danh tính của các quan chức. Các bình luận có ý nghĩa gì nhà nghiên cứu kim người đào tẩu khỏi Bắc Hàn, An Trang Y nói với hãng tin AFP rằng bản tin nghĩa là Bắc Hàn có vẻ đã ghi nhận ca nhiễm COVID. Đó cũng là một tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có lẽ đang cần sự viện trợ quốc tế, ông nói. Nếu không thì họ đã không làm thế này vì chắc chắn nó bao hàm việc thừa nhận sự thất bại của chính chế độ trong nỗ lực chống dịch. Bác sĩ Liffrick Isley phó giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Hoa Mang ở Seoul, cho biết bản tin là dấu hiệu cho thấy tình trạng sức khỏe trở nên xấu đi trong lòng Bắc Hàn. Ông nói, ông Kim có thể sẽ tìm vật tế thần cho sự việc, thành chừng các quan chức không trung thành và đổ tội lên những sai sót trong tư tưởng của họ. Điều này có thể cho Bình Nhưỡng thêm lý do để gia tăng cấm túc người dân đi lại, nhưng cũng có thể là động thái chính trị cho việc chấp nhận vaccine từ nước ngoài tình hình Bắc Hàn tệ đến mức nào. Bắc Hàn đã đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt và truyền thông nhà nước liên tục khuyến cáo người dân cảnh giác với virus, thậm chí cảnh báo họ vào cuối năm ngoái nên đề phòng với bụi cát vàng từ Trung Quốc. Hiện không có mối liên kết nào giữa các đám mây bụi theo mùa và COVID-19. Thương mại với đồng minh chính là Trung Quốc của Bắc Hàn đã giảm mạnh kể từ khi nước này phong tỏa biên giới. Một số thực phẩm và thuốc men không thể thông qua các tổ chức viện trợ đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế và lương thực nghiêm trọng. Nhiều tin về giá lương thực tăng vọt, cũng như số người chết vì đói và số người xin ăn ra tăng đã nổi cộm gần đây. Kim Jong-un cảnh báo khủng hoảng Bắc Hàn giống nạn đói những năm 90. Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã khuyên người dân chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn phía trước, sau cảnh báo từ các nhóm nhân quyền rằng nước đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thật nghiêm trọng và bất ổn kinh tế. Phát biểu tại một hội nghị của đảng mình, ông Kim Dường như so sánh tình hình sắp tới với nạn đói tàn khốc những năm 1990, ước tính đã giết chết hàng trăm nghìn người. Bắc Hàn đã đóng cửa biên giới do đại dịch virus corona. Thương mại với Trung Quốc, huyết mạch kinh tế của nước này đã đi vào bế tắc. Những khó khăn này chồng chất thêm lên các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế hiện có đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng Ông Kim đã nói gì? Trong một lần hiếm hoi thừa nhận khó khăn đang đe dọa, nhà lãnh đạo độc tài của nhà nước độc đảng hôm thứ Năm đã kêu gọi các quan chức chịu đựng một tháng ba gian khổ nữa để giảm bớt khó khăn cho người dân của chúng ta, dù chỉ một chút. Tháng ba gian khổ là một thuật ngữ được các quan chức bất hàng dùng để chỉ cuộc đấu tranh của đất nước trong nạn đói những năm 1990, khi Liên Xô sụp đổ khiến Bắc Hàn không có viện trợ thiết yếu. Hiện chưa rõ tổng số người bất Hàn chết đói, nhưng ước tính lên tới 3 triệu người. Colin Yuko, nhà phân tích về bất Hàn của NC News, nói với đài BBC, không có gì lạ khi Kim Jong-un nói về những khó khăn và gian khổ, nhưng lần này ngôn ngữ khá nghiêm trọng và điều đó khác hẳn. Ví dụ, vào tháng 10 năm ngoái, ông ấy đã có một bài phát biểu trong đó nói rằng bản thân ông đã không mang lại đủ thay đổi nhưng đề cập một cách rõ ràng rằng ông ấy quyết định thực hiện một tháng bài gian khổ mới không phải là điều mà ông từng nói trước đây. Đầu tuần này, ông Kim đã cảnh báo đất nước phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất từ trước đến nay và nhiều thách thức chưa từng có. Tình hình thực tế tồi tệ thế nào? Đã có những cảnh báo trong nhiều tháng rằng người dân Bắc Hàn đang gặp khó khăn, các báo cáo về tình trạng khó khăn dường như đến từ các thị trấn gần biên giới Trung Quốc, nơi mà buôn lậu là một nguồn thu lớn đối với nhiều người. Giá ngô, loại thực phẩm chủ yếu của hầu hết các vùng nông thôn Bắc Hàn, dao động rất lớn và có thời điểm 1 kg ngô có giá hơn một tháng lương. Lina Rum, một nhà nghiên cứu từ tổ chức theo dõi nhân quyền, cho biết trong một báo cáo gần đây trích dẫn các mối liên hệ giấu tên trong nước rằng hầu như không có bất kỳ thực phẩm nào từ Trung Quốc được đưa vào nước. Bà viết, có rất nhiều người ăn sinh, một số người chết vì đói ở khu vực biên giới và không có xà phòng, kem đánh răng hay binh. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Bắc Hàn, Thomas Ozea Quintana, đã cảnh báo vào tháng trước trong một báo cáo về một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng dẫn đến suy dinh dưỡng và chết đói. Các trường hợp tử vong do đói đã được báo cáo, cùng với sự gia tăng số lượng trẻ em và người già phải đi ăn xin do các gia đình không thể hỗ trợ họ. Hiện vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ khoản viện trợ nào được đưa vào nước này hay không. Bắc Hàn đã từ chối các đề nghị viện trợ từ bên ngoài và hầu như tất cả các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ, bao gồm cả nhân viên của chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, đã rời đi. Trong khi đó, việc đóng cửa biên giới Bắc Hàn có nghĩa là thương mại với Trung Quốc – đã giảm 80% vào năm ngoái so với mức đã giảm đáng kể vào năm 2018 khi Liên Hiệp Quốc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Các báo cáo cho thấy Bắc Hàn đã hạn chế nhập khẩu các loại thực phẩm chủ yếu từ Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái và sau đó cắt gần như tất cả thương mại, bao gồm cả thực phẩm và thuốc vào tháng 10. Nước này cũng đã tăng cường trừng phạt đối với hành vi buôn lậu, Mô tả đây là hành vi chống xã hội chủ nghĩa và kẻ thù, theo tổ chức theo dõi nhân quyền. Bắc Hàn cũng đã phải hứng chịu hai cơn bão lớn vào mùa hè năm ngoái, gây ra lũ lụt được cho là làm hư hại mùa màng, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực. Kim Jong-un đang tăng cường sự ủng hộ trong đảng của mình trong thời gian khó khăn. Ông ta đảm bảo rằng những lời cảnh báo là do mình đưa ra, có lẽ để khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, Ông ta có thể chỉ vào các quan chức mà nói rằng đó là do họ đã không hành động theo lệnh của ông ta. Ông cũng có thể đổ lỗi cho nền kinh tế tồi tệ do đại dịch COVID-19 và các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt được thiết kế để hạn chế chương trình vũ khí hạt nhân của ông. Tuy nhiên, chế độ của ông vẫn tiếp tục thiết kế và thử nghiệm các tên lửa mới. Các cuộc thử nghiệm vũ khí là thứ mà tất cả chúng ta có thể thấy trên ảnh vệ tinh và ảnh truyền thông nhà nước và sử dụng chúng để chất vấn các nhà lãnh đạo thế giới về cách họ sẽ hành động. Người dân bất hằng không thể cho chúng ta thấy những hình ảnh đau khổ của họ mà không đối diện với nguy cơ bị bỏ tù hoặc bị bắn. Bị làm cho vô hình và theo cảnh báo của chính lãnh đạo của họ, giờ đây họ phải đối mặt với nạn đói trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang dình dập. Tại sao Bắc Hàn gặp khó khăn? Được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế Bắc Hàn là một trong những nền kinh tế kém tự do nhất trên thế giới và được cho là kém hiệu quả. Chi phí khổng lồ cho việc duy trì các cấu trúc quân sự và an ninh đã khiến rất ít kinh phí còn lại để chi cho người dân thường Bắc Hàn. Việc đóng cửa biên giới gần như hoàn toàn là nhằm ngăn chặn virus corona lây lan ở một quốc gia không có cơ sở hạ tầng y tế công cộng để xử lý một đợt bùng phát. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang cảm thấy áp lực phải mở lại biên giới ít nhất một chút. Ông Yuko nói, ông nói Bắc Hàn có dấu hiệu muốn tăng cường thương mại với Trung Quốc trở lại. Họ đã thông qua luật cách đây vài tháng để giúp tạo thuận lợi cho thương mại biên giới. Nhưng về cơ bản, Bắc Hàn vẫn cực kỳ hoang tưởng về virus Họ thực sự sẽ phải thay đổi và tin tưởng vào khả năng khử trùng hàng hóa sẽ đi qua. Bắc Hàn tuyên bố rằng cho đến nay việc đóng cửa biên giới